Rồi xin chào các anh chị nhé Bây giờ tôi hướng dẫn anh chị à, tiếp cái phần hôm trước mà chúng ta đang còn thực hành dở Tức là hôm đấy chúng ta chưa upload được cái toàn bộ phần suộc cốt à, web của mình lên trên à, cái cái cái host free này thì để các anh chị thực hiện cái bài tập của mình ý, thì trước tiên các anh chị phải upload cái uh, suộc của WordPress lên cái host free này đúng không? Sau đó các anh chị phải tạo cái cơ sở dữ liệu tạo cơ sở dữ liệu để làm gì để khi các anh chị tiến hành cài đặt thì các anh chị sẽ input cái tên cơ sở dữ liệu của mình vào đấy, đấy và các anh chị phải làm thêm bước nữa là để <clears throat> để mà có cái cái cái, cái suộc của WordPress ấy, thì các anh chị phải tải từ trên trang web của nó về đúng không sau đó các anh tiến hành các anh chị tiến hành cài đặt ở trên cái uh, free hot này giống như là các anh chị tiến hành cài đặt ở trên máy tính cá nhân của anh chị thôi như là để nó nó nó làm lại một lần nữa thì tôi sẽ hướng dẫn từng bước một luôn thì đầu tiên các anh chị vào trang của WordPress các anh chị tải về nhá thì ở đây tôi đã tải rồi đúng không tải rồi thì tôi được một cái, cái, cái toàn bộ cái tập tin như này đây được một cái tập tin như này thì các anh chị cần chọn Excel here đúng không đấy yeah, đồ là à, vì đây tôi giải nén rồi nó sẽ, nó sẽ hỏi như này còn các anh chị thì không cần làm cách này thì các anh chị dùng uh, sử dụng hệ điều hành Windows và các anh sử dụng uh, à, macOS thì chúng ta đều làm chung đấy, thì các anh chị sẽ được một cái uh, thư mục tên là WordPress và chúng ta sẽ có tất cả các cái 12 cái à, 19 cái item như sau đấy chúng ta có gồm có ba thư mục đúng không ba thư mục và 16 cái cái cái tệp tin thì bây giờ các anh chị có cái này rồi thì các anh chị tiến hành bước tiếp theo là các anh chị vào cái trang à, đây các anh chị vào cái trang này webhost à, vn chấm gì đây không phòng webhost com nhá hôm trước các anh chị tạo tài khoản rồi đúng rồi à, đây <clears throat> cái này tôi hướng dẫn các anh chị tạo tài khoản miễn phí hôm trước rồi nhá vì chúng ta sử dụng cái tài khoản miễn phí nên là à, nó sẽ giới hạn về băng thông và dung lượng nên chúng ta xử lý tại lớp là nó sẽ bị à, nó sẽ bị rất mất thời gian nên tôi sẽ hướng dẫn các anh chị qua ở nhà thực ra ở nhà tôi dùng mạng ấy, tôi tải lên cũng mất gần 40 phút bởi vì nó bị à, giới hạn cái băng thông thì đây các anh chị tiến hành nhập cái email mà hôm trước các anh chị đăng ký này và nhập cái mật khẩu của mình vào đây tôi kích nút đăng nhập Đấy. sau khi các anh chị đăng nhập xong thì nó ra cái cửa sổ như trên màn hình các anh chị thấy đây thì các anh chị kích vào nút quản lý website không vào cái phần quản lý website này à, sau các anh chị vào tiếp cái phần quản lý file ở đây quản lý thông tin ở đây Đấy. thì nó lại ra tiếp một cửa sổ tiếp theo sau đó các anh chị hãy ờ, click vào cái cái thư cái thư mục này có cái có cái phần gạch dưới là gạch dưới HTML đây anh chị cứ giúp vào nhá Đấy, thì nó ra một cái thư mục trắng ở đây là do tôi tôi để tiết kiệm thời gian thì tôi upload trước rồi nó ra một cái thư mục trắng thì các anh chị có hai cách một các anh chị kích nút upload này đấy các anh chị chọn vào đây sau đó các anh chị select không các anh chị select ví dụ tôi vừa rồi tôi select tôi để ở ngoài ờ, desktop thôi ạ thì tôi select toàn bộ phần này đi đấy các anh chị bôi các anh, anh, anh chị quét tất cả nhé các anh chị kích nút open vào đây thì nó sẽ đẩy toàn bộ các nội dung này lên trên cái hot free cho các anh chị được chưa các anh chị nhớ nhé chúng ta có 19 à, có ba thư mục đúng không và 16 cái tệp tin anh chị phải đẩy hết lên Đấy, thì ở đây tôi đẩy rồi để nó đỡ mất thời gian thực ra là tôi tôi đã làm một cái đoạn trước rồi nhưng mà do nó bị nó bị lỗi nó mất cái video đấy nên là tôi phải làm lại nên tôi bỏ qua cái đoạn upload đấy cho các anh chị các anh chị click vào đây nhá hoặc cách thứ hai là các anh chị chọn này các anh chị bôi đen toàn bộ này đúng không đấy các anh chị bôi đen toàn bộ cái file này cho anh các anh chị drag qua đây đúng không xong rồi các anh chị drop xuống là được thì nó sẽ cũng sẽ đẩy pha đẩy cái các tệp tim thư mục của các anh chị lên thôi đấy các anh chị chờ mất khoảng tầm 40 phút thì nó mới đẩy xong bây giờ các anh chị upload xong các tệp tin lên rồi thì các anh chị quay lại cái cái cái trang uh, cái trang giao diện chính của cái uh, hot free của chúng ta thì các anh chị vào đây thì các anh chị sẽ vào phần uh, công cụ đúng không? các anh vào phần địa chỉ website các anh chị vào phần địa chỉ website này. thì chúng ta ừ, à, do chúng ta không thêm địa chỉ gì đúng không tức là chúng ta không không có domain thì coi như là chúng ta không có địa chỉ website Đấy, còn nếu các anh chị có domain thì các anh chị thêm vào đây đúng không các anh chị có thể hoàn toàn có thể đăng ký một cái ờ, free domain đấy, đấy nhưng mà ở đây thì ờ, tôi không hướng dẫn mục đấy tôi quay lại đúng không đấy, các anh chị vào phần xây dựng website như ban đầu đây đúng không đây coi là trang web bên ngoài đây chúng ta sẽ được à, chúng ta sẽ được cái đây, đây nó cho cho mình một cái free domain đây nhưng mà domain này nó mang cái là sub domain của cái trang web này luôn thì các anh chị kích vào đây thì nó thông báo nó sẽ hiện màu đỏ như này đúng không cái này không quan trọng nhé cái này chỉ là cái cảnh báo thôi các anh chị kích vào phần detail đây sau đó các anh chị kích vào phần à, cái dòng dưới cùng nhá vẫn tức là ý là chúng ta vẫn cứ truy cập à, mặc dù là cái cái này cái, website này không an toàn đấy các anh chị kích vào đây không rồi thì nó sẽ ra này đấy nó ra cái trên hình cài đặt thì ở bước này nhá, các anh chị tiến hành cài đặt giống như trên máy Noco Hot của mình đây tôi sẽ hướng dẫn cài đặt nhanh lại mục này anh chị thích continue kích let's go không ở đây phần phần uh, tên cơ sở dữ liệu này thì các anh phải quay ngược lại quay ngược lại cái trang uh, hot free ấy đúng không các anh chị lại cái việc quản lý website đến đây nó yêu cầu nhập tên cơ sở dữ liệu mà Đấy. sau đó các anh chụi vào phần uh, ờ, nhiều phần công cụ đúng rồi sau đó các anh vào phần quản lý cơ sở dữ liệu đúng không quản lý cơ sở dữ liệu thì có phải là hôm trước tôi đã hướng dẫn các anh chị để các anh chị tạo một cái cơ sở nhiệm rồi đúng không thì chúng ta có phần user nhé đúng không nào đấy thì có phần user và có phần tên cơ sở nhiệm thì anh chị copy hai phần này các anh nhập sang bên đây cho tôi đây các anh chị copy phần này đây là tên cơ sở nhiệm này đúng không phần đây là phần tên user này đúng không tên user này đúng không anh chị nhập vào đây ở dưới nút của hot thì chỗ này chúng ta nhập là root đúng không và chúng ta để password là trắng nhưng mà trên cái host thì, thì các anh chị phải ở đây trong trường hợp này tôi không nhớ cái mật khẩu thì tôi phải đổi lại mật khẩu đúng không tôi đổi lại tôi đổi lại nhé tôi nhập đây là 1 2 3 4 5 6 chẳng hạn 7 8 9 0 à, nó không cho bởi vì là à, cái của, của chúng ta nó không được uh, mạnh cho lắm thì đây kích chút random và để cho nó tạo ra mật khẩu chúng ta đây kích chút đổi đúng chưa Đấy, sau đó các anh chị có cái mật khẩu này các anh đưa vào đây anh chị đưa vào đây đúng không còn cái phần hốt thì các anh chị để ý này cái phần hốt ở đây nhá cái phần db này db hốt này nó vẫn cứ để nguyên là hốt là local hot đây phần này thì các anh chị sửa lại giúp tôi đây là chính những cái mã sinh viên của các anh chị đúng không ở đây tôi không có mã thì tôi cứ nhập là um, tên tôi đi Ồ. còn các anh chị có mã thì các anh chị nhập vào đây giúp tôi đúng mã của mình nhá sau này tôi sẽ chấm theo cái kiểu đấy luôn các anh chị kích nút đây nó báo là kết nối không thành công đúng không kết nối với cơ sở dữ liệu không thành công đến đoạn này chúng ta sẽ phải làm như thế nào sẽ có anh chị bị cái trường hợp này anh chị phải quay lại đây giúp tôi này anh chị xem lại xem là toàn bộ thông tin này có đúng hay không đây cái phần tên cơ sở dữ liệu nhá tên cơ sở dữ liệu đúng rồi tên user tên user thì đúng chưa host cũng đúng rồi thế tại sao nó lại báo nó không kết nối được à, đây phần hot này anh chị à, cái phần mật khẩu đây này các anh chị phải phải nhập đúng cái mật khẩu vào mới được hình như lại tôi nhập sai sao ở à, đây nhập mật khẩu ở đây đấy khi các anh chị nhập nhập đúng nhá thì nó sẽ hiện ra cái cửa sổ này đúng không và chúng ta kích tiến hành cài đặt Đấy, nhập đúng mật khẩu là tiến hành cài đặt tại đây thì các anh chị đặt tên cái website của mình tên ở đây thì các anh chị cũng nhập mã mã học viên của mình vào nhá mã sinh viên của mình vào đúng không mã sinh viên của mình vào Đấy, thêm chữ shop vào cho tôi đúng không phải làm đúng theo quy định cái tên cơ sở dữ liệu tên cái người cái người quản trị cái website ấy, thì các anh chị nhập vào đây tôi là tên các anh chị hoặc là chữ admin chẳng hạn còn cái mật khẩu thì các anh chị có thể cấp vào đây một cái mật khẩu tùy đúng không nếu mà các anh chị nhập mật khẩu giống như tôi nhập hai ba bốn năm sáu đấy thì các anh chị phải kích vào cái này thì các anh chị mới tiến hành cài đặt được đúng không sau đó các anh chị tiến hành cài đặt như bình thường đây nó bảo là anh chị phải nhập cái mật khẩu và cái cái email đúng không tôi phải nhập chọn email vào đúng không mật khẩu Đấy, các anh chị kích vào đây anh chị tiến hành cài đặt Đấy, tôi tạo video thì các anh chị nếu một lần các anh chị xem mà tôi nói nó hơi nhanh ấy thì các anh chị phải xem lại giúp tôi nhé xem lại để chúng ta tiến hành cài đặt cho bằng được cái việc bước này để sau này chúng ta còn trả cái bài của mình Đấy, sau đó các anh chị kích trong login không nào đấy và bây giờ các anh chị thấy không các anh chị đã tiến hành cài đặt thành công cái WordPress nên trên cái hot free đây đúng không đấy. đây nó anh các anh chị này giống trên máy máy cá nhân của anh chị chưa cho vậy nên ngay từ lúc đầu tôi đã nói với các anh chị là dùng MacBook hay là Windows ấy, thì là đều dùng chung đấy. thì bây giờ à, bây giờ các anh chị thoát hẳn cái này đi nhá tắt hẳn hết đi này sau đó các anh chị vào phần trang nhìn cái menu bên trên này đó các anh chị click vào đây xem nó ra cái gì nào Đấy. Đây, nó ra như này, đúng không? Thì là các anh chị đã tiến hành cài đặt thành công. Còn việc các anh chị chọn cái phần giao diện ờ, của website như thế nào ấy thì ờ, hôm sau tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị tiếp. từ bây giờ trở đi thì chúng ta sẽ làm việc trên chính cái này của mình luôn chứ sẽ không làm việc trên máy uh, máy cá nhân nữa mỗi một bạn đã có một cái rồi nhé thì chúng ta sẽ làm việc trên đây thì đây là các anh chị ờ, xem và thực hành giúp tôi cái mục này à, nhớ tất cả mọi người về thực hành riêng cho mình một cái nhé để cho nó thành công và xin cảm ơn các anh chị